đây là ngoại thất bên ngoài của bếp thì ở bên dưới bếp á, bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để che chắn lại để phòng chống như trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên các bạn phải yên tâm về cái vấn đề đấy mà bạn muốn biết và cửa hàng chúng tôi Dạ. <clears throat> bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng cũng như là vệ sinh các bạn chỉ việc kéo ra như thế này và cho thực phẩm nó sắp lát mỏng lên trên vỉ đây và cho vào trong cái nướng thôi các bạn không có mất công sức và thời gian đốt lửa than đây là mâm và vỉ bằng inox thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, đó là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai miếng nấu và một bếp nướng đây cho mình thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ vặn nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để ờ, thao tác tính năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn được xem thì ở phía sau bếp á nó sẽ có một cái que cảm biến tự động phá ra chống rò rỉ thì sau khi mà lửa tắt khoảng từ 5 đến 7 giây thì cái que cảm biến đó nó sẽ nhận được cái tín hiệu là lửa đã tắt thì bếp sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra nếu mà các bạn chú ý chú ý nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tập của rồi bếp nó đã đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra thì cũng có một số như bán khác họ quảng cáo đây là tính năng chống trào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 cả ba bếp của tôi đều đã khóa ga đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ga khi mà nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt để thay thế cho hai cái nồi đây thì ở tính năng này á, là khi mà các bạn nấu nước mà các bạn có lỡ quên không việc gì đấy mà các bạn quên không có tắt không ờ, có tắt uh, công tắc và tắt lửa khóa ga đây thì khi mà cái lượng nước trong nồi mà nó cạn á, và nó đạt đến nhiệt độ với yêu cầu á, thì bếp cũng sẽ tự động khóa ga lại rất là an toàn ở qua cảm biến này đây nó sẽ chỉ nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy đáy nồi của chúng ta là phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn sử dụng tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi nó có đáy dày á các bạn không nên sử dụng những cái nồi đáy mỏng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 nên là các bạn không có nên sử dụng đây cả hai đứa của tôi đều đạt đến nhiệt độ cao đây nên là nó đã tự động giảm nhỏ ngọn lửa lại từ đứa bên trái của tôi đây là 370 đây từ bên phải của tôi là ba trăm rưỡi thì tùy vào cái vị trí ấy, mà nhiệt độ sẽ khác nhau thì để mà vấn đề về pin thì khi mà các bạn mua pin ở cửa hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc bao gồm một pin sạc như thế này đi kèm với nó sẽ là một cắm sạc với đoạn dây dài 3 mét và một cái loại con như thế này đây đây biết đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi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 là các bạn nhớ lưu ý điều này thì các bạn chỉ việc bộ vào cái lò xo này chúng ta sẽ bấm một cái lò xo này đây và phía đầu cực dương của viên pin là dấu cộng đây nó sẽ có những cái lỗi như thế này thì các bạn chỉ việc móc lò xo này vào để chúng ta có thể cố định cái lò xo lại như thế này để khi mà cho vào trong sử dụng á, sẽ không xảy ra trường hợp nó sẽ bị bung ra biết sử dụng pin sạc hoạt động vẫn bình thường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 nếu mà cái liên điện ổ cắm sạc này chúng ta sẽ ghi trực tiếp vào ổ cắm hẹn giờ đây tiếp theo là ghi vào ổ điện và ấn nút để chọn thời gian thôi thì khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á, thì chúng ta sẽ để cái hộp pin này trống nhé các bạn sẽ để pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ á, mà các bạn vẫn cái pin bên trong á, thì khi mà hết thời gian nổ cấm á, thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn nguồn điện được chế vào bên trong bếp nên các bạn nhớ lưu ý điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vị để nướng thì các bạn nên dùng ít nước vào trong mâm hứng phía dưới để trong quá trình chúng ta nướng á, thì cái hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm của chúng ta được mềm và không bị khô cứng và các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn còn đối với dòng bếp Nhật này á, nó có rất là nhiều ưu điểm ưu điểm đầu tiên của nó đây là bếp được xuất xứ từ Nhật